Với diện tích 225 km vuông, dãy núi Mẫu Sơn chạy theo hướng Tây Đông từ thành phố Lạng Sơn đến biên giới Việt-Trung. Dãy núi Mẫu Sơn có độ cao trung bình từ 800 đến 1.000 m so với mực nước biển, bao gồm hàng chục đỉnh núi trên địa hình đơn nghiêng của Sa Thạch. Cao nhất là đỉnh Phia Pò, còn gọi là Công Sơn, cao 1.541 m và đỉnh Phia Mè, còn gọi là Mẫu Sơn, cao 1.520 m. Hành trình hai ngày một đêm chinh phục đỉnh Phia Pò là một hành trình với khá nhiều thử thách. Theo đường DT236 từ Lộc Bình ra cửa khẩu Chi Ma, gần như chạy song song với dãy Mẫu Sơn về phía nam là đến điểm xuất phát tại thôn Nà Mò ở độ cao 380m. Ngày thứ nhất là hành trình trekking 10 km trên sườn thoải của địa hình đơn nghiêng. Sườn này nối tiếp sườn kia, mỗi sườn dài vài km với những tràng cỏ xanh mướt rộng mênh mông. Về mặt địa lý, đây có thể là những tràng cỏ nguyên sinh với lớp sa thạch vừa cứng vừa dày, vừa nghèo dinh dưỡng lộ ra ngay trên bề mặt. Chuyển qua các sườn đơn nghiêng mới là các sống núi phân thủy hay còn gọi là sống lưng khủng long như cách gọi của các bạn trẻ. Địa hình hiểm trở vì sống núi nhọn thoát hai bên là vực sâu, nhiều chỗ đá trơn trượt và gió thổi mạnh đoạn sống lưng cuối cùng lên đỉnh là một lối mòn hẹp, rất dốc và có nhiều khối đá to. Tại đây có thể gặp những thử thách về thời tiết như những cơn gió vừa to vừa mạnh, những cơn mưa bất chợt hay mây mù làm quần áo ướt sũng. Sau khi chinh phục hàng loạt những sống lưng khủng long, băng qua những đoạn đường rừng rậm trơn trượt phủ đầy rong rêu sẽ đến với đỉnh Pia Pò cao 1.541 mét. khi chinh phục được đỉnh Sierpo thì cần nhanh chóng xuống núi tìm địa điểm hạ trại trước khi trời tối. Chỗ nghỉ đêm là một sườn hơi thoải gần nguồn nước ở độ cao khoảng 1.000 mét. Ngày thứ hai tiếp tục là một hành trình vất vả với quãng đường trekking khoảng 12 km trên sườn dốc của địa hình đơn nghiêng. Nhìn trên bản đồ, việc chinh phục các sườn trên 60 độ này là không thể. Tuy nhiên, sườn này cắt qua nhiều lớp đá, tuy dốc nhưng có nhiều cây rừng đại thụ, tán rừng có nhiều cây nhỏ làm chỗ tựa để bước và bám. Nếu ngày 1 chỉ gặp ít vắt thì hành trình ngày 2 vắt nhiều vô kể vì đường rừng luôn ẩm ướt với nhiều thảm thực vật đang phân hủy. Đường xuống dốc liên tục với nhiều khoảng thở là chẳng cỏ rộng trước một vách núi cao. Đây là những địa điểm chụp hình lý tưởng với mây vờn đỉnh núi, lá rừng xôn xao, những lúc trời trong có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi đồi trùng trùng điệp điệp với những con đường mòn uốn lượn giữa tràng cỏ xanh. Đồng hành cùng đoàn leo núi còn có đội ngũ Potter là người giao tại địa phương, rất thạo đường vì họ chăn thả châu bò theo kiểu bán tự nhiên trong các cánh rừng và đồng cỏ này. Trên đường sẽ gặp con suối lớn với dòng nước trong vắt, mát lạnh cùng những tảng đá lớn bằng phẳng, cây cối che bóng mát tạo nên một khung cảnh thiên nhiên rất yên bình. Đây chính là địa điểm có thể dừng chân nghỉ ngơi, trước khi tiếp tục hành trình chinh phục hàng loạt con tốc dài với độ dốc lớn. Sau đó, băng qua những ruộng lúa và căn nhà đầu tiên của cộng đồng Giao để đến trại cá hồi cuối cấp. Từ đây còn 3 km nữa là đến khu du lịch Mẫu Sơn với đường trải bê tông. Nếu cảm thấy mệt có thể đặt xe bán tải để về đích. Đích đến là khu du lịch Mẫu Sơn với khung cảnh là những ngôi biệt thự cổ phủ đầy rêu phong giữa không gian mù sương mờ mờ ảo ảo. Mẫu Sơn là một địa danh du lịch nổi tiếng bởi khí hậu lý tưởng và cảnh quan đẹp mắt. Mùa đông, nhiệt độ xuống rất thấp và thường xuất hiện băng tuyết, chính là nơi có thể ngắm tuyết tại Việt Nam. Mùa hè mát mẻ với mây trắng nắng vàng, không khí xe lạnh. Mùa hè tuy là mùa mưa, nhưng Lạng Sơn lại rất ít mưa, thuận lợi cho những chuyến chinh phục núi rừng Mẫu Sơn. Mong sao phía bò, công sơn và phía mè Mẫu Sơn vẫn được bảo tồn nguyên trạng để mọi du khách yêu thiên nhiên được hít thở hương thơm núi rừng, cùng nhau chinh phục những đỉnh núi để cảm nhận sự bao la của tình cha, tình mẹ. Hãy cùng du Exotic Việt Nam khám phá đỉnh Phia Pò tại Mốc Sơn nhé! Thank you.